chân trên bến khi chiều nắng chưa phai từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay nếp sống vui tươi nối chân nhau đến nơi này sài gòn đẹp lắm sài gòn ơi sài gòn ơi Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội theo nguyên tắc chỉ thị 16 tháng 7 của Bộ Y tế người dân tại 7 tỉnh thành phố, trong đó một ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Quảng Nam. Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận gần 20.000 người mắc Covid-19 trong làn sóng bùng phát dịch thứ tư. Ghi nhận 2.924 ca Covid-19 trong ngày 14 tháng 7, thành phố Hồ Chí Minh có 2.229 ca, dừng các dịch vụ ăn uống mang về, hoạt động bán vé số của đại lý vé số, bán vé số dạo trên địa bàn thành phố trong 15 ngày từ 0 giờ ngày 9 tháng 7. Giãn cách xã hội không phải là sự tuyệt vọng. Đó là khoảng thời gian cần thiết để toàn dân Việt Nam chiến thắng đại dịch và là khoảng nghỉ cần thiết để anh chị em Tuấn 123 trao dồi sức khỏe. Để trao dồi kiến thức Olympia, để nâng cấp kỹ năng nghề nghiệp và để trở lại mạnh mẽ nhất. Thành phố Hồ Chí Minh ngày hết dịch, anh chị em sẽ làm gì? Tôi sẽ đi khảo sát nhà từ quận 5 sang quận 10. Ngày thường hay tắt đường lắm, nhưng mà vui, nghe của mình mà. Tôi sẽ dậy sớm tập thể dục. Tôi sẽ đi họp sáng, nhớ anh em quá rồi tôi sẽ nhờ tướng quân chăm khách cục Khách này trong dịch vẫn nhiệt lắm Chắc chắn là sắp chốt rồi Tôi sẽ chạy ngay sang quận 3 khiến nhà Chủ chỉ tin tưởng môi giới Tuấn 123 thôi Chắc chắn là gặp thư ký Phụng rồi Tôi nhớ phòng thư ký Nhớ cảm giác chia cầu quá Đi theo lưu đỉnh cao và cùng tham gia những trận bóng thật sự đại lửa Cả nước đang hướng về thành phố Hồ Chí Minh cũng như 6.000 anh em Tuấn 123 đều luôn bên cạnh trụ sở miền Nam. Vì chúng ta là môi giới Tuấn 123 sẽ không ai bị bỏ lại phía sau. Cùng nhau đồng lòng, đại dịch chắc chắn qua đi, anh em ta sẽ lại đăng tin, dẫn khách, chốt nhà, vinh quy bái tổ. Tự hào là môi giới Tuấn 123 Cô về Vì thành công sẽ đến cho những ai dám ước mơ Độc lập và giàu có cùng Tuấn 123 Tự do hạnh phúc We are Tuấn 123 khi đoàn kết lại ta là một tập thể lòng lành chiếu sáng như là sao trời cùng chung đam mê cùng chung khát vọng ta sẽ cùng tiến tới trên tầm cao vời tinh vi đoàn kết cống hiến giàu sang danh vọng vĩ đại tự tin chiến thắng tiến bước tiến vượt lên thách thức vượt trở ngại anh em ơi nào ta cũng hát vang lên là tuấn một hai ba nào ta cũng hát to lên là tuấn một hai ba luôn tay trong tay ta là một gia đình làm việc hết sức ta vui chơi hết mình chinh phục mọi đỉnh cao anh em ơi tuần một hai ba anh em chúng ta đoàn kết bước qua đại dịch tuần một hai ba anh em chúng ta luôn yêu thương luôn vì nhau có nhau